đó là FBI Họ sở hữu một tay bắn tỉa có kỹ năng rất siêu đẳng Cùng với biệt danh là viên đạn miếng trình kích